Alo, à, vâng xin chào tất cả quý vị anh chị em nhé Chào mừng tất cả mọi người anh chị em một lần nữa quay trở lại kênh youtube Sao Còn Miền Nam pháp Đức chúc số thông khảo cho ngày mai Thì uh, Cập nhật giờ giấc hiện tại bây giờ đã là 7 giờ 35 phút rồi anh chị em nhé 7 giờ 35 phút của buổi chiều buổi tối ngày 26 tháng 4 năm 2021 anh chị em ạ à. Thế nhưng mà ngày sau khi kết quả thưởng số số khu vực miền Nam đã bảo thưởng cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em thì Phạm Đức quay trở lại đây lên đây phân tích cầu lô của đề cũng như là đưa ra dự đoán chốt số tham khảo cho tất cả anh chị em tất cả mọi người chúng ta được tham khảo vui chơi văn nghệ sạt đá bị hơi sau ngày mai thì à, trước khi vào phần điểm qua cái bảng kết quả lô tô cho buổi chiều ngày hôm nay cũng như là đưa ra dự đoán phân tích cầu lô tô chốt số tham khảo cho ngày mai thì Phạm Đức thay mặt cho anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia cầu miền Nam Facebook của bên mình Xin kính chúc cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chú bác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 mình HMI Vâng thì trước màn hình nhỏ của tất cả mọi người toàn thể chị em của chị bác Chúng ta đây, đây là cái bảng kết quả thử sổ số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 anh em nhé. từ hôm nay mở thưởng cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em cô chú bác, chúng ta có ba đài thành phố Hồ Chí Minh, Đông Tháp và đài Cà Mau. thế để cho mọi người tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta được rõ hơn thì Phạm Đức sẽ điểm qua cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em quý bác chúng ta được rõ hơn về hai cái giải G8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bà đài của buổi chiều ngày hôm nay anh chị em nhé. Tại thành phố Hồ Chí Minh đầu lô tô ngày hôm nay mở thưởng cho chúng ta chủ lô tô đó là 27, Đồng Tháp 12, Cà Mau là 31 anh chị em ạ. Với con giải đặc biệt ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng 74616 anh chị em ạ. Các 6 đầu 1 đuôi 6 in thẳng chúng ta bạch chủ đề đó là 16 rồi. Tâm cân 6 và tổng đề là tổng 7 anh chị em nhé. Ở đây Đông Tháp thì chào đặc biệt ngày hôm nay mở thưởng có bộ dạng 288261 anh chị em nhé. Các hai đầu 6 đuôi 1 in thành chúng ta bạch tuổi đề là là 61, tổng đề là là tổng 7. Bên này thì 16 và Đông Tháp thì 61 anh chị em ạ. Nốt thì ở đây Cà Mau. Ở đây Cà Mau từ ngày hôm nay chào đặc biệt mở thưởng có bộ dạng 870 363 anh xem nhé Càng 3 đầu 6 đuôi 3 in thành chúng ta bạch chủ đề đó là 63 tổng càng 3 và tổng đề đó là tổng 9 anh chị em ạ Vâng thưa các bạn, kết quả từ sổ số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 thì trong ba đài Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và đài Cà Mau thì Phạm Đức đã điểm qua cho tất cả anh chị em, tất cả mọi người chúng ta được rõ hơn về cái giải G8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài rồi đúng không ạ? Vâng thì cũng quay trở lại cái bảng à, video chốt số của ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua Phạm Đức có lên video phân tích cầu lô tô chốt số tham khảo cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em cô bác chúng ta được tham khảo vui chơi văn nghệ trả đá bể hơi cho ngày 26 tháng 4 năm 2021 đúng không ạ thì ngày hôm à, qua thì Phạm Đức có chốt cho chúng ta tất cả mọi người anh chị em chúng ta tham khảo ở cho ba đài thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Đài Cà Mau đúng không ạ từ đài thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho anh chị em chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô đó là 64 đúng không ạ bạch thủ lô tô 64 và song thủ lô tô 7887 xin lỗi anh chị em bạch thủ lô tô 64 song thủ 5665 Đầu tháp bạch thủ 78 song thủ 4884 Cà Mau bạch thủ 42 song thủ 5335 Bao lô ba đài cầu song thủ lô tô 6886 anh chị em nhé Tính những con số các cầu lô tô Phạm Đức đã chốt cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em quý bác chúng ta ở trên video thì Phạm Đức cũng đã cân nhắc cũng như là lưu ý với tất cả mọi người rồi chung kết thì chúng ta chơi thôi không trùng chung kết thì chúng ta không nên chơi phải không ạ vì mọi con số mọi câu kèo đều mang tính chất tham khảo mà thôi nên anh chị em chúng ta theo dõi video hãy lưu ý anh chị em nhé rồi trên video thì có hôm ăn thì sẽ có hôm thua thôi có những anh chị em nào chúng ta muốn cầu kín sâu chuẩn hơn chính xác hơn để đến từ các chuyên gia soi cầu miền Nam thì chúng ta nhanh tay thêm bạn vào Zalo 0936 512 186 để được hỗ trợ cũng như là tư vấn cho tất cả mọi người tất cả anh chị em chúng ta những câu tô chuẩn nhất chính xác nhất hàng ngày anh chị em nhé Vâng thì cùng quay trở lại cái bảng uh, kết quả thật số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay để xem ngày hôm nay ở trên video chúng ta thu hoạch đồng thời có chiến thắng được các cầu đầu tố nào phải không ạ? Thì đầu tiên ở đây thành phố Hồ Chí Minh thì uh, ngày hôm qua ở trên video Phạm Đức chốt cho chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô Đó là 64 Song thủ là 5665 phải không ạ Thì xin chúc mừng cho những anh xem nào ngày hôm nay Chúng ta theo dõi video Ở trên video theo cầu bạch thủ lô tô 64 từ ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng tương bừng rực rỡ rồi Anh xem nhé 64 nổ ngay ở giải G4.6 cho toàn thể mọi người tất cả anh xem chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ còn câu song thủ 5665 thì ngày hôm nay chúng ta thiếu đi một chút may mắn thôi thì không sao ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ được bạch thủ lô tô 64 khá là êm rồi anh chấm nhá với vâng, thì còn ở đây đồng tháp ở đây đồng tháp thì ngày hôm qua phạm đức chốt ở trên video cho chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô là 78 phải không ạ Bạch thủ lô tô 78 song thủ đó là 4884 Thì ngày hôm nay Bạch thủ lô tô chúng ta chính thức ăn trường vi lộn anh xem nhé thì uh, chốt bạch thủ lô 78 thì nổ 87 rồi chứ không sao ngày hôm nay thì những anh xem nào chúng ta có kết câu lô tô bạch thủ phạm đức chốt ở trên video 78 chúng ta có thể bao lô cả cặp thì ngày hôm nay chúng ta cũng có được chút quà nhỏ nhỏ rồi của cầu lô tô bạch thủ ở đấy đồng tháp rồi anh xem nhé nước vâng, thì còn à, bù lại cho cái cầu uh, à, bạch thủ lô tô lộn xào thì còn cầu song thủ lô tô 4884 thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chiến thắng được nối tiếp mạnh an thông ở cái này đồng tháp nổ ngay giải g 3.2 Bluetooth 84 cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chú bác chúng ta ngày hôm nay phải không ạ vâng thưa con ở đài Cà Mau ở đài Cà Mau từ ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho anh chị em chúng ta tham khảo đó là bạch thủ lô tô 42 song thủ 5335 phải không ạ bạch thủ lô tô 42 từ ngày hôm nay chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi anh chị em nhé bạch thủ lô tô 42 thì đầu 4 ngày hôm nay thì chúng ta không có anh chị em ạ chúng ta có duy nhất hai triệu lô tô 49 mà thôi anh chị em nhé còn cầu song thủ 5335 5335 thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng thiếu đi một chút về mặt rồi Đầu năm thì ngày hôm nay chúng ta không có cầm đi hoàn toàn rồi để chấm nhé Vâng thì con cầu được bao lô ba đài 6886 phải không ạ 6886 thì ngày hôm nay thì để xem Ngày hôm nay thì ở đài Cà Mau Bù lại cho tất cả anh chị chúng ta chiến thắng được chủ, chủ lô tô đó là 86 phải không ạ Ngày hôm nay thì à, cầu Ba Lô Ba Đài ở Đài Cà Mau thì à, chúng ta đã chiến thắng được chủ lô tô 86 nổ ngay giải G3.1 cho tất cả mọi người phải không ạ? Còn ở cái đài thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Đồng Tháp thì ngày hôm nay cầu Ba Lô Ba Đài chúng ta không chiến thắng được để xem nhé. Nhưng không sao, thì uh, nhìn chung đâu đó thì ngày hôm nay ở cái cái bảng chốt số trên kênh youtube soi của miền Nam Phạm Đức thì ngày hôm nay ở đài thành phố Hồ Chí Minh anh chị em nhá ở đài thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ được bạch thủ lô tô ở đài Đồng Tháp chúng ta chiến thắng được uh, lộn xào bạch thủ cũng như là song thủ chúng ta đã chiến thắng được rồi anh em nhé duy nhất ở đài cà mau thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được mỗi chủ lô tô đó là 86 phải không ạ 86 của cái đài à, cà mau ngày hôm nay thì ở cầu ba lô ba đài anh em nhá 86 thì nhìn chung đâu đó thì ngày hôm nay trên video chúng ta cũng có được chút quà nhỏ nhỏ của khu vực Đài miền Nam ngày hôm nay rồi thì một lần nữa Phạm Đức cũng không quên xin cảm ơn cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta đã theo dõi video đồng thời chúng ta để lại cho phạm đức những nút like yêu thương ở đây anh chị em nhé nút like là hoàn toàn miễn phí mà thôi anh chị em à chúng ta bớt chút thời gian ấn vào nút like cũng như là ấn vào nút chia sẻ để giúp cho phạm đức cùng với anh chị em trong đội ngũ để nhóm chuyên gia soi cầu việt nam phạm đức với mình tiếp thêm nguồn động lực niềm cảm hứng để hàng ngày hàng ngày lên đây phân tích cầu lô tô chốt số tham khảo cho tất cả anh chị em tất cả mọi người chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sẵn đạp bê hơi ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn đem đến cho tất cả anh chị em tất cả mọi người chúng ta những cái món lợi nhuận cao hơn anh chị em nhé Vâng thưa còn là những anh xem nào đặc biệt là các fan hâm mộ kênh của kênh YouTube sao của mình là Phạm Đức của bên mình chúng ta chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy nhanh tay đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chúng ta ấn vào quả chuông để là người nhanh nhất sớm nhất cập nhật những video của Phạm Đức để không bỏ lỡ tất cả những cái video nào của Phạm Đức mỗi ngày lên đây chốt cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ trà đá với hơi những con số những cầu lô tố tuyệt vời nhất anh chị em nhé Vâng thì không để cho mọi người tất cả anh chị em ta phải chờ đợi lâu Thì trước khi vào phần à, điểm qua cái bảng à, chốt số cho ngày mai Thì Phạm Đức sẽ điểm qua cho chúng ta được rõ hơn Với cái bảng kết quả giới thiệu sơ số khu vực miền Nam Thứ ba phải không ạ? Ngày 20 tháng 4 năm 2021 của tuần trước anh chị em nhé Thì à, tuần trước tôi mở thưởng cho chúng ta có ba đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu thì ở giải G8 đầu lô tô ở đài Bến Tre tuần trước mở thưởng cho tất cả mọi người chúng ta chủ lô tô là 03 Vũng Tàu 07 Bạc Liêu là 12 anh em nhé Với tuần dài đặc biệt ở đài Bến Tre thì tuần trước mà thường cho anh chị em chúng ta có bộ dạng 082 430 Càng 4 đầu bài được không? In thành nhiều tàu bạch chủ đề đó là 30 Tổng 3 anh xem à Vũng Tàu 091781 anh xem nhé Càng 7 đầu 8 đuôi 1 in trong tàu bạch chủ đề 81 tổng 9 anh xem à Bạc Liêu 532 071 càng 0 đầu 7 đối 1 in hàng của ta bạch chủ đề 71 tổng 8 anh xem ạ, Vâng thì đây là cái bảng kết quả số số khu vực miền Nam thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 cho đài Bến Tre, Vũng Tàu và đài Bạc Liêu thì uh, giải G8 xin lỗi anh chị em giải G8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bà đài thì phát bích đã điểm qua cho tất cả mọi người tất cả anh chị em của chú bác chúng ta nắm bắt rõ hết cả rồi đúng không ạ thì ngày mai chúng ta hãy tự tin tìm ra cho mình những cái đường cầu các chủ lô tô để chúng ta cân nhắc vui chơi văn nghệ trả đạp về hơi anh em nhé có những anh em nào chúng ta không có thời gian cần thời gian ngâm cứu dài dài thì hãy đến với kênh youtube soi cầu miền nam phạm đức của bên mình để uh, chúng ta được tham khảo những cầu lô tô phải không ạ Vâng thì uh, à, sau khi nghiên cứu cầu kèo Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ ở nhóm chuyên gia soi cầu miền Nam Phạm Đức của bên mình phân tích cầu lô tô đồng thời chúng ta cũng đã đưa ra dự đoán cho chúng ta tham khảo những cầu lô tô cho ngày mai ở đây rồi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 bạc liêu bạch thủ 68 và song thủ 6776 bao lô ba đài cầu song thủ lô tô cho ngày mai đó là 7997 anh em nhé thì những con số các câu tô anh xem chúng ta theo dõi video hãy lưu ý anh em nhé ở trên video những con số đó thì đều mang tính chất tham khảo mà thôi phải không ạ chung kết thì chúng ta chơi không trùng không kết thì chúng ta dừng ở mức tham khảo thôi Trung máu kết kèo thì chúng ta có thể vào 5 000 10 000 vui chơi văn nghệ sẽ đà hơi không trùng không kết thì chúng ta không nên chơi chúng ta dừng ở mức tham khảo anh em nhé Sổ trên video thì có hôm ăn có hôm thua thôi Còn những anh xem nào cô dì bác chúng ta đang thua ta nợ nần Đang xa bờ bị câu là số không có cầu kín rồi chuẩn để chơi cho ngày Thì chúng ta hãy nhanh tay thêm bạn mặt Zalo 0936 512 186 bao lô xin đã đầu đuôi câu kín rồi chuẩn cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô dì chú bác chúng ta những câu lô tô chuẩn nhất và chính xác nhất để chúng ta tự tin chơi to đầy lớn kiếm thêm thu nhập trong ngày anh chị em nhé thì hiện tại ở bên Phong Đức đang có hai gói ưu đại đó là nhóm tuần cũng như là nhóm tháng với hai gói ưu đại ra đất chỉ là thấp trên những anh sale nào chúng ta còn nhu cầu mà không có thời gian đúng không ạ thời gian thì chúng ta hãy nhanh tay thêm ẩn zalo 0936 512 186 để được hỗ trợ cũng như là tư vấn cho tất cả anh sale ta về tham gia vào nhóm tuần cũng như nhóm tháng của bên mình thêm hẳn bạn Zalo để được vào được nhóm về bờ đúng cách anh em nhé. Vâng thưa các bạn, chốt số của kênh youtube Soi của miền Nam Phạm Đức chốt số tham khảo cho ngày mai Tức ngày 27 tháng 4 năm 2021 cho ba đài Bến Tre, Vũng Tàu và Đài Bạc Liêu cho ngày mai Thì Phạm Đức cũng đã chốt lên đây cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta nắm bắt rõ hết cả rồi không ạ Thì bây giờ cũng đã là của video rồi Thì một lần nữa Phạm Đức cũng không quên Chỉ kính chúc cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chú bác Chúng ta có một buổi tối thật nhiều niềm vui dồi dào sức khỏe, đầm ấm hạnh phúc bên gia đình của những người thân thương của mình và đồng thời thì không quên xin chúc cho những anh chị em đặc biệt là những anh chị em chúng ta đang ấn like cho kênh phải không? Đang ấn like cho kênh thì uh, ngày mai chúng ta nối tiếp mạch ăn thông chiến thắng tưng bừng rực rỡ hơn ngày hôm nay nữa anh chị em nhé. Nút like là hoàn toàn miễn phí mà thôi. Cho đi thì để chúng ta nhận lại phải không ạ? Anh chị em chúng ta hãy lưu ý lượng like mà ít thì con số không đổ được đâu nên là không mất mát chị anh chị em ta ra nên chúng ta hãy đừng quên ấn vào nút like anh em nhé để thổi hồn vào những con số cho ngày mai để cho ngày mai chúng ta chiến thắng tưng bừng cũng như là rực rỡ hơn ngày hôm nay nữa anh em nhé thì bây giờ phạm đức xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em tất cả mọi người chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai anh em nhé